Chúng ta bắt đầu đi vào từng ví dụ một. Ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Chú ý chuyển động trên một đường thẳng. Đô thị chuyển động của nó được như hình bên. Đây, đề bài cho hình đây. Đó, được nhỉ? Đề bài hãy mô tả chuyển động của chất điểm. Ý 1. Ý 2 tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của chất điểm trong các khoảng thời gian sau từ 0 giây đến 1 giây, từ 0 giây đến 4 giây, từ 1 giây đến 5 giây và từ 0 giây cho đến 5 giây. Đây là tất cả những câu hỏi của ví dụ số 1. Thế thì khi làm bài tập của ví dụ số 1 này, đề bài cho đồ thị thì các em sẽ phải đọc đồ thị đã. Đây là đồ thị dạng gì? đồ thị dạng gì và tất nhiên trong tất cả các đồ thị của chúng ta chúng ta phải nắm rõ được các kiểu đồ thị của chúng ở đây ta nhìn trục tung và trục hoành trục tung của thầy là trục OX trục hoành là trục OT như vậy thì đây là đồ thị của trục dạng XT được ừ, nhỉ dạng nhận dạng trước đây là đồ thị XT đồ thị XT được chưa đơn vị x là cm và T là dây rất là đẹp rồi đúng không ạ như vậy khi mà mô tả ý một là mô tả chuyển động của chất điểm thì các em sẽ nhìn vào đồ thị xt để các em biết đoạn được nhớ là với đồ thị xt đồ thị xt được không nhỉ khi mà cái ni độ của ta tăng dần hoặc giảm dần ta nhìn khi mà cái à, đường đồ thị hợp với trục ox à, trục ot các góc alpha tương ứng thì đó là chuyển động gì ta nhìn nhá rồi thứ nhất một mô tả chuyển động công tơ chuyển động thì nhớ cho thầy nhớ cho thầy đối với chuyển động thẳng đều thì x bằng x0 cộng vt x bằng x0 cộng vt nhớ nhá thì lúc đó lúc đó cái đường đồ thị xt là một đường thẳng hợp với trục ot các góc alpha vậy thì các bạn nhìn vào đồ thị này các bạn thấy được gì thứ nhất từ 0 đấy cái nhánh đầu tiên từ 0 cho đến từ 0 cho đến 1 giây. Đấy, từ 0 giây cho đến 1 giây. 1 giây. Từ 0 giây cho đến 1 giây thì cái đường của ta di chuyển từ tọa độ, vật di chuyển từ tọa độ 0 cho đến 4 cm. Đây là chuyển động thẳng